ngày xưa chi trang rầy lành vàng ngũ kia kia rầy màu xa tôn ê gạo lê rằng chủ rây xoay xoay này rằng chủ rây tốt rem đào rây thâu lại nằm bia ria mong cô răng tiếng la lăng và mồ ác noel ác noel cơ chi trang ghi kia kia đây lệ tình thấu ngu hìa lệ còn đồ hông lấy loa ngư đủ tù lấy chinh buồn vì rằng kiếm lắm và ê mô hồn đàn mơ cây ăn được lại nhu khăn đầy Bác Noel, Bác Noel, kêu đi đi ý, không mang xây mơ cây ăn nhu kia kia đời lẻ Xây đi thấu nhu Quần đồ hông lại lo gù Nhu tù lại chinh buồn មានគយយយតែនឹងស្រន់លរាជាងតោអាក់ណូអែលអាក់ណូអែលគឺជាចានទីអ៊ីប្រៃទីអ៊ីខំបានសេមើគយយទៅ